Theo các bạn, một công trình nghiệm thu vào tháng 12 năm 2022 xuất hóa đơn 80% vào năm 2021 với thuế suất là 10%. 20% còn lại trong năm 2022 thì sẽ xuất hóa đơn là 10% hay 8%. Các bạn hãy cùng mình xem hết video này nhé. Công trình được ký trước mùng 1 tháng 2 năm 2022 nên thuế suất giá trị gia tăng vẫn là 10%. Trong trường hợp này sẽ có hai cách các bạn xử lý nhưng cần phải thỏa thuận với chủ đầu tư Cách thứ nhất, nếu bạn xuất 8% thì cần làm thêm phụ lục hợp đồng giảm thuế từ 10% xuống 8% kèm cùng hồ sơ nghiệm thu để về 8%. Cách thứ hai, xuất hóa đơn với thuế 10%, quan trọng là chủ đầu tư đồng ý thanh toán cho bên bạn với số tiền thuế là 10% này. Vậy bạn tham khảo hai trường hợp trên nhé.